Thưa quý vị các bạn, hôm nay ờ, tôi sẽ giới thiệu các bạn cái cách ờ, khởi động máy ờ, dầu 1.3 Trước khi khởi động thì các bạn sẽ ấn cái nút hạ áp đây Đấy. Nút áp Cho ga lên một tí để dễ nổ Cho ga lên một tí Cho dây ga lên một tí, đây là dây ga Tăng ga Ok Và Và tiến hành nổ